Dạ cửa hàng nuôi câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé Địa chỉ tại thôn 8 xã Đắk Bút So huyện Đức Đức tỉnh Đắk Nông số điện thoại 0354392929 à, Vâng thì hôm nay thì em lên cho các bác một lô toàn hàng hệ siêu phẩm đấy các bác nhé Đó một lô bao gồm cả máy cưa và máy cắt cỏ Em mới dọn xong Đó Hiện tại thì ở bên em đây có những dòng hàng uh, hệ như Estin, Echo, Komatsu, Makita các bác nhé đó máy cưa hàng hệ và à, máy cắt cỏ thì em có Honda 4 thì này có um, Echo Kyorit có Maruzama các bác nhá đó những dòng máy cắt cỏ dòng đều là dòng Nhật bãi cả đó hôm nay thì em lên cho các bác một lô A các bác nhá các bác nào ưng ý hoặc là chốt em nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em đó là view là các anh chốt uh, cây uh, uh, A1 chẳng hạn đi đó thì các bác nhắc lên là bảo chốt cho anh một cây con A1 chẳng hạn đó thì em có đề mã ở đây luôn này các bác nhá đó thì các bác chốt uh, um, cứ nhấc máy liên hệ cho em rồi em sẽ chốt con đó cho bác là biết ngay là con gì rồi đó và em sẽ đã ghi giá cuột ở đây rồi các bác nhá ghi giá công khai luôn từng con một đó tất cả máy móc ở đây em đã ghi giá công khai rồi và các bác đặt hàng của bên em thì sẽ được tặng kèm cho các bác ờ, những phụ kiện sau đây là như nếu mà các bác đặt máy cưa thì sẽ được tặng kèm cho các bác một cây rũa này một uh, chiếc tô vít chỉnh này đó một uh, ờ, tip mở buji còn các bác nào máy cắt cỏ thì sẽ được tặng kèm cho các bác một tip mở buji này một chiếc tô vít chỉnh này một ổ phát cước này một ổ phát cước các bác nhé một con dao và một dây đeo các bác nhé đó và những mẫu máy sau đây của bên em là đã hoàn toàn miễn phí ship giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện rồi đó các bác nhé Vâng, thì ờ, để đỡ làm mất thời gian của các bác Thì bây giờ em sẽ ờ, quay trước review nhanh qua những cây sau đây Để cho các bác nào xem để đỡ mất thì giờ của các bác nhé Đó, đầu tiên là một con cây A1 này Một con Komatsu G3 gần 5 Đó, chắc các bác nào mà xài dùng nhiều đồ Nhật rồi thì các bác không còn xa lạ gì hãng này nữa đúng không ạ? Đó, Komatsu thì nó quá là uy tín rồi Máy móc thì siêu bền và xài cực kỳ ngon các bác nhá Lợi xăng tiết kiệm xăng Một con Komatsu này G3005 Đó Con này thì công suất là 35cc các bác nhá Theo máy của nó là lam 4 tấc Đó Và con này hiện tại em bán giá là 2 triệu 900 ngàn Giá đã bao gồm phí ship các bác nhá Đó Rồi con A2 tiếp là một con A2 Là một con cưa Makita Nhật nội địa các bác nhé. Makita Nhật nội địa công suất cũng 35cc làm theo máy nó là lam 4 tấc Máy móc rin nguyên bản các bác nhé Con này thì em bán giá là 2 triệu đồng Máy móc đẹp luôn Bên em thì một lô này thì đẹp 10 con đẹp cầm như 10 thôi các bác Và một con A3 là một con Estin 017 các bác nhé 017 này Dòng Estin dòng này là dòng bãi Đức các bác nhé Đó Con này thì giá 2 triệu 800 ngàn Đó làm screen nguyên bản của máy luôn rồi con A4 là một con Estin 023C này cho các bác khai thác nhá con này thì nó là to khỏe rồi công suất của nó là 40 ờ, em nhớ không nhầm là 41 cc sao ấy đó 41 cc con này giá 3 triệu 6 023C dòng đời cao hơn 023 nhá có núm bơm sang phụ và có xả áp ở đây luôn ốp lam thì được uh, vặn bằng tay như thế này rất là tiện lợi này đó Máy móc thì đẹp Đẹp luôn các bác nhá Giá 3 triệu 600 ngàn Giá double phí ship Đó Một con Tiếp theo là một con A5 Là một con Echo v ngàn năm Đó Hãng Echo này cũng rất là nổi tiếng luôn các bác nhá Xài cực kỳ thích luôn Sướng Đó Con Echo máy móc đẹp Hình thức quá là chuồn chỉ này Giá 2 triệu 7 các bác nhá Máy móc rin nguyên bản các bác nhá Đẹp Hàng quá đẹp luôn Trông nhìn còn đẹp len keng luôn và một con A6 là một con cũng Echo V3501 nhá Đời cao hơn dòng V3500 Đó giá 2 triệu 8 Máy móc thì cũng đẹp nhá Echo Kyorit này Đó Làm xích của nó đây Em em uh, chưa tiện ráp vào Đó Con này thì xài lam latin luôn các bác nhá Theo máy lam latin luôn Đấy Giá 2 triệu 800 ngàn Vâng, qua con A7 các bác nhá. A7 là một con cắt cỏ Maruzama. Đó, giá 1 triệu 700 ngàn các bác nhá. Máy móc ri nguyên bản này, bộ tay ga của nó thì siêu bền. Cát thì cực kỳ sướng luôn, con này bóp thì cực kỳ sướng. Đó, tay ga đầu bò rin luôn các bác nhá. Đó, máy móc của nó đây. Giá chỉ 1 triệu 700 ngàn Máy móc đẹp, hình thức đẹp Đó Bóng cáng len keng luôn chế của nó này nha các bác nhá. Xài chế chuẩn Nhật luôn này. Chế chuẩn Nhật luôn các bác nhá. Dây ga chuẩn rin luôn này. Máy này em bao rin 100% luôn đấy. Tất cả những dòng máy ở đây em đều bao rin hết các bác nhá. Coi con A8 là một con Eche Echo Kyrit. Đó. Một con Echo Kyrit này các bác. Con này thì xài chế của nó con chế này thì cực kỳ bền rồi mà lợi xăng giá 1 triệu sáu các bác nhá <clears throat> giá 1 triệu 6 máy móc rin nguyên bản từ dây ga đến tay ga đều rin đó có cái phần tay ga này thì nó nó là tay ga đẩy các bác nào xài không quen ấy thì có thể uh, bảo em thì em sẽ lên tay ga bóp cho các bác đó tay ga bóp sẽ đạp các bác nào không thích uh, dòng uh, tay ga đẩy như thế này thì em lên cho các bác tay ga sẽ đạp còn các bác nào xài quen rồi thì để dòng tay ga này thì xài cực kỳ bền các bác nhé đó và qua con A8 là một uh, A9 nhé là một con có lẽ hãng này thì không còn xa lạ gì nữa đúng không ạ Honda GX25 4 thì đó con này thì sản xuất chính hãng tại Thái Lan các bác nhé Honda 4 thì dòng bãi luôn con này thì em bán giá 2 triệu rưỡi này máy móc riêng nguyên bản nhé các bác nào thích những các bác ở hay ở ngoài miền Bắc thì hay thích những dòng máy Honda 4 thì này xài xăng riêng nhớt riêng đó máy móc rin nguyên bản nhá tay ga rin luôn này đó toàn bộ rin luôn nhá các bác nào ở ngoài Bắc thì hay thích những hệ như thế này thì lựa chọn cho em mình một em như thế này các bác nhá phù hợp rất phù hợp với gia đình mình con này nổ cực kỳ sướng luôn giật nhẹ cái là nổ mà êm êm ru luôn con này thì xài không cần phải pha nhớt nó toàn bộ máy nhìn tổng thể qua một cây máy các bác nhé toàn những dòng máy đẹp đẹp kinh khủng luôn máy đẹp thì chuồn chỉ luôn rồi đó các bác nào ưng ý hoặc là vừa mắt con nào thì nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua em hoặc là có thể kết bạn và nhắn tin Zalo cho em em cũng xài Zalo số đó luôn thì em sẽ tư vấn nhiệt tình thêm các bác nhé đó tư vấn cho các bác để cho các bác đỡ phải lan tan đó toàn thể máy của bên em toàn những hàng hệ siêu đẹp thôi rồi thì uh, bây giờ thì đến phần em review chi tiết từng một cây một các bác nhá. đó từng một cây một và em sẽ test nổ cây máy để cho các bác uh, uh, cô nhìn qua xem qua xem là ưng ý cây nào vừa mắt với cây nào nhất của gia đình mình các bác nhá. rồi thì cây đầu tiên là một con A1 các bác nhé Komatsu g năm này em sẽ review chi tiết luôn đó một cây hàng quá là chuẩn chỉ các bác nhá máy móc hình thức thì còn đẹp sáng kén luôn con này thì con núm mưa sang phụ ở đây luôn này đó và đặc biệt con này được tích hợp là chụp giật trợ lực luôn các bác nhá chụp giật trợ lực giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn máy móc thì rin nguyên bản này hình thức quá là đẹp bô biếc của nó thì còn sáng bóng nguyên các bác nhá đó giá 2 triệu 900 ngàn con này thì các bác nào xài quá là ok la luôn này máy móc thì còn len keng luôn em phải nói theo em đánh giá thì con này nó rơi vào tầm khoảng tầm còn 80 phần trăm nữa đó quá là đẹp đẹp kinh khủng luôn đấy thôi và thì bây giờ em sẽ test nổ cây máy này luôn này cho các bác nghe qua nhé Thank you. ưng ý thì nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em giá 2 triệu 900 ngàn Dạ thì bây giờ em sẽ qua con A2 cho các bác nhé A2 là một con Makita <laughs> con này thì hôm bữa em cũng mới lên một video rồi này con em mới lên một video hai gồm hai con hai con giống như thế này thì có một khách chốt một con này nhá bây giờ còn một con nốt thì em đăng lên là bán tiếp đó các bác nào ưng ý thì có thể chốt luôn em này các bác nhé con này nổ thì cũng cực kỳ là sướng rồi này con này dòng bãi nhật máy móc từ tầm phân khúc mà các bác nào ở ngoài bắc mà hay kiểu dọn vườn nhà với cắt củi nấu rượu thì có thể lựa chọn một em này các bác nhá con này thì cắt cũng thoải mái kéo năm năm năm sáu là ok này giá 2 triệu đồng đó cũng con đúng bươm sang phụ các thứ luôn còn Makita thì hãng Makita thì không còn xa lạ gì nữa đúng không ạ quá là phù hợp với ờ, ở trên thị trường Việt Nam thì rất là nhiều linh kiện về dòng Makita rồi đó rồi máy móc này đẹp các bác nhá rồi tiếp đến là một con A3 các bác nhá con A3 là một con Estin 017 hãng này thì là ông vua bà chúa về dòng nông ngư cơ rồi đó các bác ở trong miền Nam thì xài dùng dòng này quá là nhiều các bác nhá hầu như là chỉ xài dòng này còn các bác ở ngoài miền Bắc thì hay dòng xài những dòng Humana đó nhưng mà dòng miền Nam thì em thấy theo em đánh giá thì người ta xài dòng Estin quá là nhiều nên là giá cả những dòng Estin thì sẽ không bị mất giá mấy cực kỳ là đắt khách và được giá luôn các bác nhá đó con này thì máy móc thì em bao ri nguyên bản máy móc thì còn đẹp này sáng kén luôn lửa liếc cái bao ri nhá nòng bạc này bô biết đảm bảo cho nó là bao ri nguyên bản cho các bác nhá 100% luôn máy móc hình thức đẹp rồi rồi thì em bây giờ em sẽ test nổ cây máy này các bác nghe qua nhá này các bác đó một con Estin 017 rồi tiếp đến là một con Estin 023 này các bác nó hay hỏi em những dòng cưa hàng hệ khai thác các bác nhá thì đây hôm nay em lên cho các bác một con Estin 023C các bác nhá máy móc con này thì quá là đẹp luôn các bác này máy móc thì trông nhìn còn rất là mới từ vỏ viết này chưa hề bị phai màu luôn các bác nhá đó hình thức đẹp máy móc đẹp con này giá 3 triệu 600 ngàn đấy máy móc đều rin các bác nhé em bao rin nguyên bảo 100 phần trăm hàng tới các bác cứ check hàng và kiểm tra hàng thoải mái chuẩn máy in bãi Đức các bác nhá Gamani này đó Gamani bằng Estin Đức rin <laughs> Rồi tiếp đến là một con A5 các bác nhá Một con A5 V3005 này Echo Kiorit V3005 các bác nhá Con này thì hãng này thì các bác nào xài nhiều thì cũng biết Hãng là hãng tuyển luôn các bác Con này thì được tích hợp hẳn luôn là lam latin luôn các bác nhá Đó theo máy được lam latin luôn Máy móc đẹp hình thức đẹp Con này giá 2 triệu 700 ngàn giá double phí ship luôn các bác nhá rồi em sẽ test nổ cây máy cho các bác nghe qua này Đó, giá chỉ 2 triệu 700 ngàn con A6 các bác nhá con này thì lam xích của nó đây em vừa nay em mới dọn xong luôn nên là chưa kịp ráp làm xích vô nên là tiện thể là quay trực tiếp luôn cho các bác đó các bác nào ưng ý hoặc là uh, chốt em này thì có thể thì em sẽ ráp vào và thử luôn cho các bác xem trực tiếp đó còn máy móc em đảm bảo dọn nổ ngon lành về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi con này thì giá 2 triệu 8 các bác nhé Echo Kyrit Rồi tiếp đến là một con A7 các bác nhá. Bây giờ em vừa nãy em review hết dòng máy cưa rồi thì em sẽ qua con A7 là ba con máy cắt cỏ. Đấy, một con Maruzama. Máy móc đẹp, hình thức đẹp các bác nhá. Đó. Máy móc chuẩn chỉ luôn này. Giá 1 triệu 700 ngàn giá bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Đấy. Bây giờ thì em sẽ test nổ cây máy này các bác nghe qua nhá. biết đến là một con A8 các bác nhá Một con A8 Giá 1 triệu 600 ngàn Echo Kyorit Máy móc đẹp hình thức đẹp này Đó Hàng chuẩn chỉ luôn các bác nhá rồi và cuối cùng ở trong lô máy ngày hôm nay là một con Honda GX25 các bác nhé Đó lô cuối cùng con cuối cùng luôn Một con máy 4 thì giật cực kỳ sướng con này rễ nổ cực kỳ luôn bác nhá đó. Ờ. Rồi, các bác nào ưng ý hoặc là chốt em nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua làm số điện thoại 0354392929. Rồi, em chào các bác nhé.